Xin chào anh em thì uh, gần đây đấy có rất nhiều anh em liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn là có cái đồ chơi gì mới để anh em áp dụng sân chơi của mình đặc biệt là những anh em mà đến sân chơi làm tay con anh em không luồn được đồ vào hay không chạm tay vào hộp đấy thì cái clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em hai cái món đồ mà em không cần phải chạm tay một vào hộp anh em nhé đó cái món đồ chơi bầu cua và món đồ chơi tài xỉu đây thì anh em mà quan tâm tới món đồ chơi gì thì có thể là xem hết cái video này hoặc là comment ở dưới hoặc là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em em nhé thì à, tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái món đồ chơi bầu cua trước thì à, đây là cái máy đánh bầu cua thì với cái máy đánh bầu cua này đấy là em không cần phải luồn đồ vào em nhé nắp đĩa quân hột là của người ta nắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được quân xốp quân giấy đều được em không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng gì và anh em cũng không cần phải chạm tay vào hột em nhé ai cũng thể chơi được thì cái máy này nó sẽ có chức năng và nhiệm vụ là ghi nhớ cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa và nó sẽ báo dung cho em biết được ra con gì anh em nhé đấy đây tôi sẽ để ở đây này và tôi chuẩn bị cho em một số hộp chợ đây đấy hột là hoàn toàn bình thường em nhé đây tôi sẽ nắp lên và lấy ba hộp bất kỳ anh em lưu ý này đối với cái món chơi ờ, đồ chơi bầu cua này thì hột gì cũng được nhé nắp đĩa gì cũng được không cần phải chạm tay vào hột Đấy. Nó rất là phù hợp cho anh em làm tay qua đến các sân chơi các sóng sới à, tôi xin phép là chứng minh với anh em nắp đĩa quân hột của tôi nó hoàn toàn bình thường Đấy. Đấy nhá, đĩa cùng hít là hột cũng vậy nhá thì cái thanh nâm châm trắng này thì rất là hít anh em nhé đấy. nắp cũng vậy đây đấy. nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử lâm châm chắc chắn nó sẽ hít anh ạ đây, nó sẽ tiến hành xoay đèn thì những bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng anh em cố gắng kiểm tra thật kỹ cho tôi anh em nhé đây nắp xoay xuyên anh em nhé đấy đấy cứ nắp soi xuyên là ok em nhé đĩa cũng vậy đây hoàn toàn bình thường em nhé và tí tôi hướng dẫn anh em sử dụng cái máy này đấy là tôi sẽ sẽ ba hột này ra để chứng minh em ba hột này của tôi cũng là ba hột bình thường em nhé đấy. đây là cũng là hai cái món đồ chơi trên điện thoại đấy, bầu cua và tài xỉu em nhé đấy thì à, với cái máy à, ghi nhớ âm thanh của mặt bầu cua này thì cách chơi như nào anh em vào sân chơi anh em bật máy lên và để trong người có ba cái tiếng đầu anh em bỏ cho tôi để nó ghi nhớ cái âm thanh của mặt bầu cua rơi xuống đĩa đấy để tiếng thứ tư bắt đầu nó sẽ phân tích và nó báo dung cho em để em bắt đầu đánh em nhé đây tiếng nhất này bầu nai cua tiếng thứ hai này nai bầu gà này tiếng thứ ba này nai cua này đây tiếng thứ tư nó sẽ báo rung cho em và em sẽ đánh nhé thì anh em lưu ý này cái khoảng cách một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé tai anh em nghe được thì máy để trong người nó sẽ nghe được em nhé đấy như tiếng này đây máy báo rung cho tôi biết là cua nai anh đánh nai cho tôi một nai này nai cua cá này đấy, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan không luồn được đồ vào thì à, với cái máy này nó độ chuẩn xác lên đến 90 phần trăm cho anh em em nhé đấy như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là con cá em đánh cá cho tôi cá này sóc mạnh sóc nhẹ đều được em sóc loạn lên đều được vì nó ghi nhớ và nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết là con nai anh em đánh nai tôi chắc chắn là con nai anh ạ một nai này rất ok Đấy, anh em lưu ý này không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh để trong người và cái máy này rung rất là êm anh nhé đây tôi cầm trên tay không hề phát ra cái tiếng kêu cho nên là người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé em nên để sát với da thịt của mình đấy để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó đấy, như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết có cá em lấy cá tôi nhé hai cá này một gà này đây tôi sẽ để đây để anh em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi thì anh em thực sự quan tâm tới cái món đồ chơi bầu cua này liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em để em hiểu rõ hơn từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hộp bầu cua anh em nhé với nhịp rung này anh em con cá thì tôi chắc chắn là có cá anh em ạ hai cá này một gà này rất là ok anh em nhé đấy sắp xong hai ba giây là máy nó sẽ báo rung cho em biết anh em nhé đấy với hai nhịp ba nhịp rung này thì anh em đánh con cua cho tôi khẳng định với em chắc chắn là có cua anh em nhé hai cua một gà này rất ok đấy anh em nào quan tâm tới cái đồ này thì liên hệ với tôi đây sau đây tôi sẽ bóc ba hồ này ra chứng minh em ba hồ bầu cua của tôi nó là hoàn toàn bình thường tất cả là đồ trọ anh em nhé với cái máy ghi nhớ âm thanh này thì là đồ chợ hay đồ công chuyện anh em đều chơi được anh em không cần quan tâm sân chơi đấy sử dụng cái đồ gì em nhé đấy cái quan trọng nhất là cái khoảng cách cứ tai anh em nghe được thì máy để cho người sẽ nghe được em nhé cái phạm vi một mét rưỡi đồ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để máy nó nghe âm thanh và nó phân tích cho báo dung lại cho em biết đây nhá hột là hoàn toàn bình thường đây em rõ không đây tôi sẽ thử nâng chân anh này đây nam châm không hít anh em nhé à đấy. nếu nó đầu công chuyện đấy chắc chắn nam châm sẽ hít luôn em nhé à, tôi sẽ chuyển qua cái đồ chơi uh, tài xỉu thì, uh, với cái máy chơi tài xỉu nó cũng là cái công nghệ mới nhất của năm 2020 đấy thì đây nó là cái máy nghe hột tài xỉu đấy, nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hai đầu ngón tay tôi đây em để đâu cũng được ngụy trang vào bất cứ vị trí nào trên người đều được em nhé thì cái máy này đấy nó có một mic thu âm đây đấy nó sẽ thu cái âm thanh của hột rơi đĩa đấy và nó sẽ phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì em biết rồi mỗi hột tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa đấy nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau thế cái máy mình nó sẽ dựa vấn đề đó để nó phân tích là cái âm thanh cuối cùng phát ra là của mặt nào và là báo dung cho biết được tài hay xỉu anh em nhé đấy thì với cái máy nghe hột tài xỉu này thì cũng chơi trên là lắp đĩa quân hột là của người ta đấy, em chỉ đến sân chơi em cầm theo cái máy này thôi em nhé thì tôi chuẩn bị cho em cái nắp này đấy cái đĩa này và một số hột trợ đây đây tôi sẽ bỏ cái hột trợ vào đây đấy, đấy hột là hột hoàn toàn bình thường đây em nhé này tôi sẽ vớt ba hột bất kỳ tôi sẽ dùng đũa anh em nhé đấy là chứng tỏ là tôi không chạm tay hột em nhé thì với cái đồ chơi này cái máy nghe hột tài xỉu này anh em không cần phải chạm tay vào hột em nhé hột 11 12 13 14 cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em à, tôi sẽ lau khô để hướng dẫn anh em luôn thì eo quan tâm đấy có thể là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị cho mình hoặc comment ở dưới đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em để em hiểu rõ hơn cái bản chất của mình để anh áp dụng vào sân chơi của mình em nhé đây trên tay tôi thanh nam châm này đây nam châm hoặc không hít anh em nhé nắp cũng vậy này đĩa đây đấy, nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử nam châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé Đấy. hoàn toàn là bình thường Đấy, tôi sẽ tiến hành xoay hẳn này Đấy, nắp xoay xuyên đây em nhé đĩa cũng vậy nhé Đấy, những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em ạ đây hột đây hột xoay xuyên nhé à, xuyên nhé Đấy, anh cứ xoay đèn này nếu là hột công chuyện ấy, em xoay bao giờ nó sẽ gợn được không được trong suốt này em ạ Đấy, hoàn toàn là bình thường thì với cái máy nghe hột tài xỉu này đây là cái máy mới nhất của năm 2020 nó chống mọi tiếng ồn anh em nhé anh em vào sân chơi sân chơi nào nó cũng ồn đấy thì cái máy này nó sẽ loại bỏ mọi tiếng ồn đấy nó chỉ nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra để phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu nhưng anh em lưu ý này ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được thì máy nghe được đấy ồn lớn quá áp mất âm thanh của hột đi thì tai mình không nghe được thì máy cũng không thể nghe được em nhé đây tôi sẽ để đây và test thử cho anh em em nhé đấy thì với cái máy này là báo dung tài xỉu nó báo một dung tương ứng với này anh em đánh xỉu tôi báo hai dung thì em đánh tài tôi máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 10 nút này Đấy, sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích và nó báo dung cho em biết được kết quả em nhé máy tiếp tục báo một dung đây em hãy xỉu tôi xỉu này tám nút này Đấy, sóc mạnh hay sóc dài đều được Đấy, bản thân cái máy mình là nghe cái âm thanh cuối cùng của con hộp với em nhé máy tiếp tục báo một dung đây em hãy xỉu của tôi xíu này 8 nút đây cái máy này nó rung rất là êm nhé đây là tôi để ở đây để nó phát ra cái kêu để anh em cùng cảm nhận cái nhịp rung của tôi máy báo hai rung đây anh em ấy tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay anh em nhé Đấy. anh em mà để trong người ấy, thì máy nó rung rất êm một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo một rung đây anh em ấy xỉu tôi xíu này 10 nút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 ok đấy anh em quan tâm tới hai cái món đồ chơi mới nhất của năm 2020 này đấy hoặc là game hack trên điện thoại đây hoặc là tất cả các đồ công chuyện bài ná sóc đĩa đấy thì em có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cụ thể cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video